Hôm nay á, tự nhiên cái không bà Sammy Bà nghĩ ở đâu ra một cái công thức làm thịt bò nướng ngon ấy là ngon Trên bà kêu mình là ra ngoài đi đào than để về cho bà nướng thịt bò ăn Ê, tôi đang ngồi chơi game mà bây giờ tôi phải cầm cúp tôi ra ngoài đây tôi đi đào than cho bà nè bạn Ê, mà không sao, dù gì á người ta đã nói rồi Có làm thì mới có ăn đúng không bạn Bởi vậy cho nên á, là Sammy đã chịu nấu ăn cho mình Thì mình cần phải đi kiếm than về cho Sam để Sam nấu Đó, đó là quá công bằng rồi chứ còn gì nữa Ê, nhưng mà chán quá à, không biết ờ, đào bao nhiêu than mới đủ đây đây Tôi là tôi muốn về nhà tôi chơi game quá hey. À, ờ, ủa cái gì đây Ủa Một cái rương hả Ủa Cái rương ai giấu trong này vậy ta ừ. Ủa Có khi nào Cái rương này là quỷ đen của dịch hay là của cai không Ủa, Hay là của ta Ủa Ủa khoan thử Ở trên đây hình như là ngọn núi ở trong làng Hero Team Mà tự nhiên lại có một cái rương trong đây Chắc chắn là chỉ có quỷ đen của ai giống đây thôi Nào để mình xem coi à, Ủa, Ủa gì vậy sao tàn mà rong rêu rồi mạng nhện này xương được không trời không có gì giá trị vậy rồi có cái đầu của skeleton nè ủa còn gì đây đồng hồ ngưng động ủa đồng hồ ngưng động là gì hình như cái này là một cái đồng hồ được làm bằng vàng wow trời được nha cái đồng hồ này làm bằng vàng thì mình có thể đem ra ngoài tiệm mình bán trời ơi đã đã thế nào mình cũng khen mình cho mà coi bạn ơi ê nhưng mà khoan từ tại sao cái tên của cái đồng hồ này lại tên là đồng hồ ngưng động ta chẳng lẽ là nó làm cho mọi thứ ngưng ngưng động hả trời ủa hay là do mình coi Doraemon nhiều quá cái đầu mình ờ, bị ảo ta cái nào vậy không nha ờ chắc không phải đâu nhiều khi cái này ở trong minecraft biết đâu nó ngưng động thời gian thiệt được được thiệt là sao vậy ờ để mình thử coi bây giờ mình bấm vô nó nè ờ nó hiện cái chữ bâu nè ờ là ngưng động thời gian này đúng không Ô, khoan từ sao mình thấy xung quanh vẫn như vậy mà có khác gì đâu ta ừ. ủa khoan từ để mình chọi thử cục than coi ui <gasps> ui than nó bay lên trời luôn rồi bạn ơi ui ủa ủa ủa ủa từ từ từ ui ui wow Ui, cái này là ngưng động thời gian là mọi thứ xung quanh sẽ bị ngưng động đứng im luôn bạn ơi. Khoan từ để mình khởi động lại thử thử thời gian coi. Khởi động nè. Mấy cục than nó rơi xuống dưới. Wow! Xịn dữ á trời. Ok, để mình làm lại thử thêm lần nữa nha bạn nha. Ngưng động nè. Nó dùng mũi tên. Bắn thử mũi tên nè. Ui, mũi tên nó bay lơ lửng trên trời luôn. Wow! Khởi động lại nè ui nó bay qua bên kia trời ơi <laughs> đã đã bạn ơi trời ơi cái đồng hồ nãy nha bây giờ mà không chỉ bán đâu mà mình phải bán cho bên một cái chỗ rồi đó à, cái này là giống như kiểu báu vật quý giá mình phải bán một cái giá thật là cao mới được trời ơi cái này ngưng động thời gian được nè hay hay hay hay ôi okay, giờ mình xử thử đem đem về nhà thử coi rồi rồi rồi đem về nhà đem về nhà bán các bạn ơi đã quá ui ui ui con dâm zombie con ui ui ui ui con zombie con đuổi mình này ơi chạy chạy chạy chạy chạy chạy trời ơi xui dưới trời đang mà hai từ hình như mình mình có đồng hồ ngưng động thời gian mà đúng không ui ui ui ây, ây, đừng quýnh mình đừng quýnh mình mình có thể ngưng ngưng động thời gian nó nó được ta thử coi thử coi ui ui ui <gasps> đứng yên mày nè bạn wow. trời ơi mừng quá mệt muốn chết luôn trời cứ tưởng là bị bị nó tiêu diệt rồi chứ ôi mà con zombie nó đang chạy xong mình ngưng động thời gian cái nó đứng im luôn nè bạn ơi trời ơi hay nha hay nha ơi mà khoan từ bây giờ mình phải tiêu diệt nó không thôi tí nữa là nó nó lại đánh mình được hãy xem đây bây giờ đứng im rồi mình chỉ cần nhắm mũi tên cho người nó mình bắn thôi đó là một tí nữa là nó chết queo cho mà coi nè đó ngắm nè leo trên cao ngắm trên ở trên xuống nè đó nè nè đó vài ba mũi tên cho mày chết luôn nè con zombie đó nè nè nè đó rồi ok bây giờ mình sẽ thử khởi động thời gian thử coi coi con zombie này nó có bị dính mấy mũi tên nha các bạn nha thử nè hey. <gasps> wow xịn xịn xịn wow cái đồng hồ ngưng động thời gian này nó không chỉ có thể ngưng động được những cái đồ vật mà nó còn có thể ngưng động được cả con vật luôn bạn ơi oh, xịn dữ á trời ui không được được được rồi được rồi bây giờ mình phải về để mình mình khoe cho mọi người trong làng hãy đầu tiên mới được à, trời đã quá trời kỳ này giàu to rồi <laughs> trời ơi bạn ơi đã ghê luôn á tự nhiên không lụm được cái đồng hồ ngưng động thời gian thích ơi là thích luôn bây giờ mình sẽ đem đi trong làng để mình khoe cho mọi người thử cái đồng hồ này cho mọi người lé mắt chơi nè ủa ủa có ca mui kìa ủa ca mui đang làm gì vậy ta ừ. mui ơi mui ơi mui một hai một hai chị gái ai phong hả chị hả ủa ủa mui ơi chị đang làm gì vậy à, dạo này á chị xe là chân ngắn quá trời quá đất luôn nên là chị có định là chị sẽ tập thể, thể dục thể thao để nâng cao chiều cao của chị lên à chị đang tập bắt cua để gọi là nâng cao chiều cao hả đúng rồi đó chị nên tập mấy cái vận động như thế này nè đó thì mình mới mau mau mình cao được hiểu không ngày xưa là em hay đi bơi nè với lại là em hay chạy bộ cho nên là em mới cao được lên một m tám đó chứ phải không đâu nha vậy á thích đúng rồi hả? ủa mà khoan tự bạn ơi ôi đồng hồ ngưng động thời gian của mình nó có thể ngưng động được thế giới vậy không biết nó có ngưng động được con người không ta tại vì từ nãy giờ mình cũng chưa test trên con người nữa ờ đó đâu để mình mình thử nha bây giờ mua đang bắt cua nè mình sẽ thử ngưng động thời gian để xem thử coi như thế nào nha các bạn nha ba hai một ngưng động thời gian ta giờ mình kiếm gì đó mình cho anh bả đi à, đúng rồi mình sẽ đập cái cục len này đi đó đập cục len này đi đây mình có trò này vui lắm nè các bạn ơi đó mình sẽ đập uh, ra một cái hố nha đó đập ra một cái hố à, mấy bạn biết mình sắp làm gì không trời ơi bạn xem là bạn biết nè mình sẽ đào ra ở đây một cái hố thật là to với này nè Đấy. cái bà ca mui này á bà hay bà hay gọi là chơi mình mập hay chơi mình thế này thế này kia đó cho nên mình ghét lắm cho nên bây giờ mình phải tìm cách mình cho anh mui được đây mình sẽ bỏ một cái xô lava xuống dưới đây đó rồi Bây giờ mình chỉ cần cho thời gian hoạt động trở lại là cái mui rơi xuống lava luôn <laughs> Ok để mình xem thử nha bạn nha 3 2 1 Hoạt động Hey <laughs> Trời ơi Cá mui té xuống lava luôn các bạn ơi Trời ơi Cái này vui ghê luôn các bạn Được nha được nha Cái này cái bộ hợp thấp dẫn nè Được được được Bây giờ mình sẽ sử dụng cái đồng hồ này để mình đi cho mọi người nha anh em Ok đi thôi let's go <laughs> Trời ơi ông kia trả tiền cho tôi Tôi không chịu đâu Ủa, bà chơi thua rồi xong bà bắt tôi trả tiền lại tự nhiên có vụ vậy cho tàu lao tàu lô quá à không không trả không trả ông lừa tôi thì có chứ nghĩ sao tôi chơi cái gì mà chơi trả tiền cho tôi tôi không chịu đâu rồi, bớt làng đây thua là thua ờ. ủa ủa có cái chuyện gì mà sammy khóc ở bên kia quá trời vậy ta đâu để mình qua xem coi ừ, ừ, ủa trời ơi tôi không chịu đâu trả tiền tôi không tin là tôi rảnh anh không trả tiền ơi ơi ơi bình tĩnh sao bình tĩnh sao bình tĩnh bình tĩnh nè mình con gái nữa mình không có được đánh nhau phải không ủa ủa mà có chuyện gì mà sao sam khóc vậy trời ơi lừa tiền Sammy của tôi hả? Hả? Đúng rồi. Ủa? Mấy người bắt cười quá à. Trời bạn của ông gọi là gì ta? Ờ, dùng tiền để chơi trò bắn lấy thú bông thì ông bả thua thì mất tiền thôi chứ sao đỡ thì mất tôi đòi tiền là sao là là sao tôi không hiểu gì hết trơn vậy sam trời trời là nãy tôi đang đi tôi đang đang điểm tâm ăn sáng tôi chạy qua đây thấy nguyên một cái khu vui chơi siêu to khổng lồ wow. thì đó cái chỗ này nè ông thấy ông có một cái hình con có bông con heo kìa thì ông này bảo là gì ta bông là tôi tôi tôi sẽ được cứu bông mà đúng không ờ à, đúng rồi ủa không? mà tính ra dễ mà mình đứng ở đây mình cầm cái mũi tên mình bắn con heo dễ ẹt mà có gì đâu khó ừ tôi cũng tưởng vậy nhưng không ổng lương lẹo ổng bạo là vậy đặt vậy thôi chứ thật ra là trong vòng 10 giây ông phải bắn đủ 15 con này mới được con gấu bông heo kia ông thấy tức không ôi trời ơi hả là Ôi. sao là có nghĩa là bây giờ trong vòng 15 giây mình phải dùng mũi tên đó không phải là bắn mấy con gấu bông mà mình phải bắn hết mấy con mực ở chỗ này thì mình mới được quà hả chính xác đó ổng lừa tôi chứ gì tôi mất tiền oan nè trời ơi hóa ra là lừa các bạn ơi trời trời rõ ràng là mới đầu á là kêu là dùng mũi tên bắn mấy cái mấy con gấu bông này là sẽ được quà xong bây giờ lại kêu là bắn mấy con mực thì mới được quà mà ở chỗ này để mình xem ừ. coi có ừ, bên này là 4 nè, 8 nè. Ôi 16 con mực trời, 16 con mực mà 15 giây làm sao mà bắn kịp được. Cái ông này ổng lừa rồi. Quay cái ông kia. Tôi dương công ra là 15 ờ. giây rồi chứ huống ngồi gì bắn trời yeah. bây giờ nè ông á sao mà ông lương lẹo ừ. quá ông lừa người ta bây ừ. giờ ông trả lại tiền đi ủa gì lương lẹo trời đã chơi đã chịu ừ. chứ trời đất ơi bạn ta lương lẹo thà người đã không đưa tiền cho tôi mà tôi dành thì nói đây là mấy người đưa tiền cho tôi mà chơi phải chịu chứ à rồi ok được rồi vậy bây giờ như thế này đi à, một lần bắn là bao nhiêu tiền hả một lần bắn là hai chục ngàn hai chục ngàn á, ủa trong máy minecraft gì có hai chục ngàn bao nhiêu kim cương hai chục đồng đó hai chục nói chung là bằng một cục kim cương đó nhóc con một cục kim cương hả à? <laughs> được rồi bây giờ ở chỗ này á à, chỗ này có một hai ba bốn năm sáu bảy tám tám con gấu bông đúng không tôi cho ông tám viên kim cương luôn tôi bắn một lần nếu mà tôi bắn hết mấy con mực này thì tôi lấy hết gấu bông của ông được không trời ơi thoải mái thoải mái trời thoải mái ok vậy luôn vậy luôn được luôn sao ơi bà có tiền không bà đưa tôi tám viên viên kim cương ấy Ủa gì vậy tự nhiên Hôm qua tôi mất tiền không? Không đưa tiền trong nè. Bây giờ sao? Bây giờ bây giờ Sammy muốn lấy à. gấu bông không? Sam cứ đưa cho Phong 8 viên kim cương Phong sẽ bắn lấy hết đống gấu bông này cho Sam Yên tâm Tao cất cưng Thiệt Chắc Đưa đây ừ, Nhớ ok nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Đó, Rồi ok đưa 8 viên kim cương rồi ok nè cái ông kia Tôi đưa cho ông tám viên kim cương nè Bây giờ tôi lấy hết cái đống gấu bông ở trong lỗ luôn ông coi nè Đưa đây rồi để tay rồi rồi bây giờ ông ra ngoài đây nè ông ra ngoài đây để làm chứng nè đây Bây giờ á là ừ. mấy bạn ơi, mục tiêu của mình á là phải trong vòng 15 giây là phải bắn được hết 16 con mực ở chỗ này. Thì quy ra là bây giờ á 16 con mà một con là một giây đi thì có nghĩa là mình sẽ tốn khoảng 16 giây chứ không thể nào là 15 giây được cho nên là mình sẽ thua. <laughs> Nhưng mà không sao, mình đã có cách rồi. Nè các ông kia xem này nha, bây giờ tôi bắn cho ông coi nè, Sammy yên tâm để tôi lấy quà cho Sam. Đây coi nè. Trời ơi, ông bị Yên tâm yên tâm, chuẩn bị này nha. Rồi ok bạn ơi Bây giờ thì mình sẽ sử dụng đến cái à, đồng hồ ngưng động thời gian này của mình Và mình sẽ ngưng động thời gian rồi mình sẽ tiêu diệt hết mấy con mực này cho ổng sợ chơi Để mình lấy hết quà cho Sam luôn Rồi các ông kia chuẩn bị coi tôi này nha Tôi chuẩn bị là tôi à, một lần tôi bắn hết 16 con mực này trong coi nè Trời ơi rồi xin mời xin mời Bắn hết đi tôi chờ Ok tôi chờ. được Được rồi bây giờ mình sẽ sử dụng đồng hồ ngưng động thời gian 3, 2, 1 Hay à rồi ok Mọi thứ đã bị ngân động thời gian rồi các bạn ơi <laughs> Được rồi Bây giờ á mình sẽ dùng cái cung tên này nè Mình bắn mình ngắm với từng con nha Con đầu tiên nè Đó là mũi tên nó sẽ bay nhưng mà nó không trúng con mực nha các bạn nhé Bị ngân động rồi mà Con thứ hai nè Rồi con thứ ba nè con thứ tư nè đó mình sẽ bắn hết nha các bạn ok rồi ok bạn ơi mình đã bắn xong hết mấy con mực nữa bạn bạn coi nè mấy cái mũi tên nó bay trên trời nữa bạn bây giờ nha mình chỉ cần bấm cho thời gian hoạt động lại một cái là ngay lập tức mấy con mực này sẽ chết queo hết và mình sẽ giành chiến thắng <laughs> được rồi bây giờ mình sẽ bấm bắt đầu thời gian lại nha bạn nha ba hai một bum đó ui ui vẫn vẫn vẫn còn mấy con bắn cho hết luôn bắn cho hết luôn ui ui ui ui đó đó thấy chưa hết sạch luôn Sao ngươi có lệ chục chục vòng năm giây Hả? Không thể đâu Chỉ trong vòng 5 giây thôi là tôi có thể bắn được hết mấy con mực này rồi Ông đã biết sợ chưa hả? Hả? À, ờ, ờ, nhưng, nhưng, nhưng mà What? Chẳng lẽ có người bắn nhanh như vậy sao? Không thể nào Này thì dám lừa trẻ con hả? Xin lỗi nha, tôi vô tôi lấy hết quà Đây đây đây, Sam Sam Sam Sam đi ra để Phong đập cái cầu thang ra Rồi vô vô lấy quà Sam ơi ờ. Vô lấy quà đi ơi tính ra là một con gấu bông này hình như là 10 kim cương lận á mà 8 con là 80 kim cương vậy mà bây giờ ông bán cho mình có 8 kim ờ. cương ha đó lấy hết đi sam lấy hết luôn đó lấy hết luôn Ủa, à. lấy hết luôn không ơi chị nè con còn theo Ơi, để đâu Được rồi, cảm ơn ông nhiều nha Còn bây giờ bọn tôi đi đây Đi đi đi, đi Sam, đi đi đi, đi. Bye bye trời ơi có chừng cái bông luôn à khoan khoan khoan từ từ ờ, khoan ờ. từ sam sam đợi phong xíu cái ông này á phong thấy ông thấy ghét quá sam sam đợi phong xíu nha ok rồi ừ? gì vậy ngưng động thời gian hey. Rồi ok bạn ơi Cái ông này ông thấy ghét quá Mình sẽ cho ông một mũi tên cho ổng sợ chơi nha bạn Đây à ngắm như người ông đó hey, Rồi mình đã bắn cho ổng một mũi tên nè Bây giờ mình khởi động thời gian ba hai một hey. Này thì chết nè à. Sam ơi Sam ơi Chạy chạy chạy chạy nhanh lên chạy nhanh lên Chạy nhanh lên à, Xin lỗi nhiều nha Xin lỗi nhiều nha cho tôi xin nha Đuổi không đuổi không đuổi theo không đuổi không hả à, à, Bắt nạt con nít Cái đồ bắt nạt con nít Chạy chạy chạy Sam ơi chạy Sam ơi Chạy Đứng lại <laughs> Trời ơi vui quá bạn ơi Mình phải tiếp tục tìm thêm có cái trò gì đó vui vui hơn nữa Để mình nghịch cái đồng hồ này mới được Ngưng động thời gian thích ơi là thích luôn á Ôi Ủa ở bên kia hình như là Simmy và Kairon Từ từ để mình xem coi có cái và chọc mấy người này được không ta Ủa mấy người này đang làm gì vậy Từ xíu đi trời ơi sao xíu sáng Trời này Tăng nhằn cái hoài vậy Trời ơi bây giờ phải mở quán kịp không khách tới là khách nườm được vô sao có bánh cho khách ăn Trời ơi Kairon chuẩn bị Ôi cãi nhau Thì cãi nhau giờ, rồi Nãy giờ sáng giờ cây làm được một hai ba ba cái bánh sô-cô-la nè Xin tưởng nó làm bánh dễ lắm hả Trời <laughs> rồi rồi rồi biết rồi thôi bây giờ ông ra ngoài kia ông thấy cái chết ở ngoài cho tôi để không đó tôi có mấy bộ bàn ghế ông ra xếp giúp tôi gái trời khách tôi chơi giờ mệt mỏi quá trời ờ. hết làm bánh giờ đi xếp bàn nữa trời ơi thiệt luôn á cay Kairon khổ y hệt như mình luôn bạn ơi suốt ngày cứ bị bà Simmy với bà Sammy ăn hiếp tội nghiệp cay ghê luôn á ở nhưng mà cay làm gì ạ à đang xếp bàn ghế để cho khách tới ăn <laughs> từ mình đang có cái đồng hồ ngưng động thời gian nè ừ. hay là bây giờ mình làm cái gì đó đi mình cho simmy với kairon đi Ôi ừ ra hợp lý hợp lý được á được á khoan từ bây giờ kairon đang xếp bàn ghế đúng không mà từ nãy giờ simmy cứ cằn nhằn la cai bởi vì cai chậm chạp ôi tôi có cái trò này vui nữa bạn ơi <laughs> ok bây giờ tôi sẽ đợi cho cai xếp xong mấy bộ bàn ghế đây nha đó cai đang xếp mấy bộ bàn ghế bạn ơi tội nghiệp cai ghê á không chưa xong như xem bốn cái rồi nè còn muốn nhiêu nữa rồi được rồi à. bây giờ mình sẽ à. ngưng động thời gian nha ba hai một hey à. ủa ấy à, <laughs> ngưng động thời gian rồi bạn ơi đứng im hết trơn rồi <laughs> được rồi được rồi bây giờ tôi sẽ đập cái ghế nè cái bàn đó đập ra bạn ơi đó thấy không bạn thấy không mình ngưng động thời gian cái cái bàn cái ghế nó bay lơ lửng trên trời luôn nè bạn đó đập ra đó tôi sẽ đập ra cây đòn xếp là tôi đập tôi phá hết đập ra nè rồi bên đây luôn đập ra luôn đập ra luôn rồi ok núp núp núp núp mấy bạn ơi núp bây giờ mình sẽ mở thời gian ra lại ba hai một hay rồi đó ủa đâu ủa, ủa gì vậy gì mới ra ta ba bé muốn xếp bông băng là sao vậy cái đó ủa Ủa rồi ôi Ủa nhưng mà Ủa hay là do nãy giờ mình chưa xếp mà mình cứ tưởng nó là mình xếp rồi ta <laughs> Trời cái đó bị chửi bạn ơi Thiệt luôn á mà bà simi bà hung dữ ghê luôn trời Bà bà chửi cái đòn quá trời với đất luôn thiệt Mình cũng thấy hơi tội tội cho cái đòn Nhưng mà đang cho vui mà đúng không bạn Ừ rồi chuẩn bị ngưng động thời gian tiếp nè ba hai một hey Sim ơi Sim coi cái rồi, bị ngưng động thời gian tiếp Được được, ra đập tiếp, đập tiếp <laughs> à, Trời ơi, chơi trò này hơi bị vui các bạn Bây giờ cứ cai xếp bao nhiêu, mình đập bấy nhiêu đó Cho bà Sim đánh cai chơi Đó, đập ra nè, đập ra nè Đó, rồi, trời ơi, núp núp núp Núp tiếp bạn ơi, núp tiếp <laughs> Ok, ba hai một hey Rồi ừ? Sim lấy cho cai cái ờ, Sim lấy cho cai cái chổi ra cai quét sơ Ủa Ủa vậy? Cai rồi, rốt cuộc là có xếp hồi nãy cây sếp, hồi nãy cây sếp mà ủa cái gì á ủa rồi tôi thấy ông phá là chưa ra cái đó đâu đứng lại với tôi đứng lại trời ơi bạn ơi cái bà simi bà simi bà cầm nguyên cái cái gì đó cái cái, trời ơi bà simi bà cầm nguyên cái một cái cuốc to đùng bà bổ vào đầu cái đó luôn trời ghê thật sự trời ơi là trời ơi <laughs> không sao không sao bạn ơi bây giờ mình có trò này vui hơn để cho nè các bạn coi mình rồi nha bây giờ mình sẽ dừng thời gian hey! Rồi, ok, ngưng động thời gian thành công ừ, Bây giờ là simi Simmy Kairon đứng im rồi nè Bây giờ á, tôi nha, sẽ lấy cái hột quẹt tôi đốt luôn cái à, hơi ác ông ta mình đốt có hơi ác ra ơ nhưng mà không sao cái map này là lưu vậy nha bạn nha cho nên có bị cháy á, thì một tí nữa thì bọn mình cũng sẽ dùng map mới cho nên không sao đâu các bạn nha cái này chỉ là cho anh thôi mình sẽ đốt luôn cái quán này của sim sau đó mình sẽ chọi cái hộp quẹt qua cho cai và sau đó sim sẽ tưởng là cai đốt à, à hợp lý hợp lý đây đây đây để tôi lấy cái hộp quẹt bạn ơi à, ờ, hột quẹt đây rồi đây rồi đây lấy cái hộp quẹt nha rồi ok sau đó tôi sẽ đốt đốt đốt đốt đốt lửa cháy lửa cháy nha lửa cháy nha đó đốt nè đốt nè rồi ok bây giờ tôi sẽ chọi cái hộp quẹt cái cây đó hey. ủa cái hộp quẹt đâu rồi à, chết cái hộp quẹt nó bay trên trời luôn rồi trời giờ sao rồi, rồi lấy lấy cái hộp quẹt khác vậy từ từ lấy cái hộp quẹt khác nè đó rồi bây giờ tôi sẽ đi đằng sau lưng đằng sau lưng của cây đó ok chỗ này rồi tôi chọi hộp quẹt xuống rồi ok núp núp núp núp mấy bạn ơi ồ ơi bà sim bà đứng im bên kia luôn kìa các bạn ok bây giờ mình sẽ chạy qua đây nè rồi sau đó khởi động thời gian hey. oh. à, trời ơi sao nóng như ta à. Ôi, gì ơi, trời ơi cửa hàng cửa hàng bị bị bị bị cháy chứ mày cửa hàng bị cháy cái đó làm gì vậy làm lửa làm lửa làm lửa ôi ôi có có có chuyện gì vậy có có có có có chuyện gì vậy ôi chuyện gì mà cháy nữa vậy ờ. trời cửa hàng tự nhiên nãy tự nhiên sao nó bị cháy á mình không hiểu luôn á ủa ủa ủa trời ơi cay đó với simi nấu nướng cái gì mà cháy luôn cửa hàng nó ghê trời ủa hồi nãy tôi đi tôi, tôi, tôi đâu có thấy cháy đâu tại sao nó lại cháy nữa Ủa Phạm Ủa trên tay tay trên tay cái đó cầm hộp quạt kìa Ủa tay ông cầm hộp quạt hả Ủa sao đây mình có cái bực lửa đây Ủa rồi ôi Ủa ông là người chủ mưa đốt quạt bởi vì tôi dám không đúng không Không ừ. không phải không phải của cay cái này không phải của à. cay trời ơi Thường là tôi sẽ đánh ông bằng cái cuốc nhưng lần này tôi sẽ đánh ông bằng hai cái cuốc Rồi <laughs> vậy rồi vậy ơi ơi <laughs> à, trời ơi bạn ơi sao mà mình thấy ờ, mình mình thấy tội nghiệp cho cây ron đó bạn ơi mình nghĩ rằng là mình nên cứu cây ron chứ mình thấy hơi tội cây ron, hey, ngưng động thời gian hey. Ôi, rồi ok ngưng động thời gian rồi Ôi, ờ, trời ơi mình thấy tội nghiệp cho cây ron đó bạn ơi mình nghĩ là bây giờ mình phải giải cứu cây ron mới được mình sẽ đào một cái hố để cho cây ron rơi xuống dưới hả, không thôi là một tí nữa bà xin nó phát hiện ra xong luôn á ok đào cái hố bỏ cay xuống dưới giấu cay xuống dưới cho chắc ăn rồi yên tâm đi cay bạn ở dưới đây bạn sẽ an toàn bà sim bà sẽ không thấy đâu ok ok à, rồi rồi kiếm kiếm kiếm chỗ núp kiếm chỗ núp rồi bây giờ khởi động thời gian ồ ủa ủa sao tự mình đi dưới hố vậy ta cái gì kìa dưới đây là cây lên ủa Ủa nãy cây nhớ cây chạy trên kia mà sao giờ cây bị gót đây ờ, rồi? Dạ. Ôi ừ, mà Sim ơi. Ờ, dạ, ừ Sim Cái gì dạ. cái gì mình từ từ mình, nói chuyện với mày. Mình thấy có gì đó hơi sai sai các bạn ơi hình. Từ từ đó. Thôi à, Dạ ông phá quán mình nữa sao à, Trời xong cây đo đăng xuất khỏi thế giới luôn á Ủa hình như là có gì đó hơi sai sai nè Đáng lẽ là mình nên mình nên bấm ngưng động thời gian xấu mình giấu cai vô trong nhà của ai đó tại sao mình đào cái hố cho cai xuống dưới cái cai bị kẹt ở dưới đó luôn ta hình như mình hơi tính sai rồi nè, à. à, nhưng mà không sao chắc chắc không có gì đâu à, này không phải lỗi mình này không phải lỗi mình à, chắc là không phải lỗi mình đâu ha sao mà từ sáng đến giờ mình cứ cảm thấy buồn buồn như thế nào bạn ơi ừ. kiểu giống như là từ sáng đến giờ mình cứ quậy phá mọi người không à chứ chưa có giúp ích được cho ai cái gì hết trơn á sao mà mình cứ cảm thấy giống như là mình đang trở thành kẻ xấu vậy bạn liệu rằng là mình giữ cái đồng hồ này có đúng không ta hay không biết là cái đồng hồ này có giúp đỡ được cho ai cái gì không hay là bây giờ mình đi kiếm coi vòng vòng đây coi có ai cần giúp đỡ gì không để mình giúp đỡ bạn ơi chứ không thôi á mình trở thành kẻ xấu bởi vì mình quậy phá là không được ừ đúng rồi vậy đi để vòng vòng coi có ai không ta à Ờ, tôi với Ủa cái gì Trời ơi cứu tôi cứu tôi mấy anh ơi cứu Trời Ủa cái gì mà tôi mà Cái gì mà Sammy sáng giờ tôi thấy bà khóc hoài trời Ủa có chuyện gì từ từ để mình lại mình xem coi Ủa chuyện gì à Ủa? Nhỏ ơi tiền coi Trời ơi mấy anh ơi đây, nhanh lên Làng này làm gì có ai nghèo đâu Đưa nhanh lên Kim cương và mặt cơ báu Trời ơi nhìn em vậy thôi chứ em có có bông rồi thôi Mấy anh lấy tạm b bê b với mấy trúng thưởng Mấy anh lấy được không Nói xạo ôi <laughs> à trời ơi các bạn ơi thì ra là đây chính là bọn kẻ xấu bọn ăn cướp mấy bạn ơi ôi dám vào làng hello team ăn cướp luôn ê quay mấy người kia dừng lại dừng lại nè mấy người kia mấy người là ai mà dám vào trong làng của bọn tôi đi ăn trộm hả ăn cướp hả hả bọn ta là đàn em của dốc cơ chuyên đi cướp Gì? à bây giờ đàn em của dốc cơ đúng vậy trời ơi Trời ơi thiệt luôn á Cứ tưởng là ở trên phim mới có dốc cơ ấy Hóa ra ngoài đời cũng có dốc cơ luôn Mà dốc cơ này phèn cái gì Tự nhiên phèn cái gì Sao dốc cơ ở trong phim á người ta ngầu mà Còn ngoài đây đi bắt nạt con nít là sao Hả Hả? À, trời ơi ông ơi cái, cái mấy cái tụi ranh con này khinh tụi mình là dốc cơ chúa hè nè trời ơi mày nói gì mày nói gì Tụi ta có kiếm kim cương, Các người ta ta chém một cái mấy người gọi là gì ta Biến mất luôn không hả à, à, à Nè Phòng ơi bên có kiếm đó Thôi đừng có giỡn à. đùa người ta Sồn chết kiếm, à Kim cương hả Kiếm kim cương hả Tôi mà lại sợ kiếm kim cương hả Thôi được Kiểu này là mình phải sử dụng đến sức mạnh ngưng động thời gian của mình rồi bạn ơi Mấy bạn hãy xem đây ba hai một Hiya à, tất cả đứng im hết trơn rồi được rồi bây giờ mình sẽ lấy cái kiếm của mấy thanh niên này ok lấy lấy lấy cây kiếm nè rồi cây kiếm ở đây lấy luôn lấy luôn rồi rồi rồi lấy được hai cây kiếm rồi các bạn ơi <laughs> bây giờ mình sẽ cho thời gian hoạt động lại hey à. rồi ok trời ơi ủa gì vậy ủa của tôi đâu ủa em tên sốc không ừ. chưa nó đem kiếm cho anh hả trời cái đó gì tào lao vậy đại ta cầm kiếm mà tại sao tại sao cái Thằng nhóc kinh tục hai kiếm của tụi mình vậy Nè Hai cái tên dốc cơ kia tao nói cho các ngươi biết nè Bây giờ cái kiếm của các ngươi đã bị ta lấy rồi Thì bây giờ vũ khí đâu các ngươi Các ngươi đánh bọn ta nữa hả Bây giờ coi ai mạnh hơn ai à <laughs> Thôi trời Ủa Phong ơi làm gì hay vậy Tôi làm được vậy Tôi mà Sao biết sợ chưa Có giỏi thì rút lui đi Chứ đừng có ở đây nữa à, Đi đi Rồi Phong Phong bây giờ cho tôi kiếm Nè tôi kiếm Rồi bây giờ hai tay kia đưa tiền đây ê cái gì vậy Ủa gì? tào lao tào lao trời sao ơi bà làm gì bọn mình là người tốt mà sao bọn mình đi ăn cướp được vô đây bọn mình là hero team tào lao vô đây đây chứ sao ông cướp tiền tôi thì tôi cướp lại đúng mà tào lao mình không có cướp phải không đây nè nè mấy người kia bây giờ chịu thua ơi bỏ trốn đi không thôi là bọn tôi dùng kiếm bọn tôi gọi là cho mấy người gọi là ra khỏi làng này luôn bây giờ tới đâu hả vậy ừ, sao? ta đã tính bỏ qua cho ngươi rồi nhóc Sao Người đã cướp lại ta Là sẽ sử dụng súng laser Ủa Cái gì <laughs> Súng laser Con ta đây Ủa Chết rồi bạn ơi tôi không tin tôi không tin là mấy anh niên này có súng luôn á các bạn mới đầu mình tưởng là có kiếm thôi ai vậy có súng luôn ê ê bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh chết rồi bây giờ phải dùng lại ngưng động thời gian phải ngưng động thời gian thêm lần nữa thôi bạn ơi để cướp mấy cây súng sao phong ơi yên tâm yên tâm để để để phong để phong hỡi sức mạnh ngưng động thời gian ha rồi ok à, ngưng đầu thời gian ngưng đầu thời gian rồi bây giờ mình sẽ lấy mấy cây súng nha <clears throat> đưa đây đưa súng đây cái tên này rồi ok tên bên này đưa súng đây đưa súng đây rồi ok lấy rồi rồi đưa rồi rồi mình lấy được cây súng rồi các bạn ơi mệt quá mệt quá rồi ok bây giờ thời gian khởi động lại hey. à, ờ, rồi ok <laughs> giờ sao đây phong ơi tim quá tim quá ra ra ra ra gì vậy súng ở trên tay của ta rồi <laughs> ủa phong ơi cho sĩ sĩ hỏi phong ơi sao ông Doraemon vậy bên kia có gì là ông có nãy vậy hả là sao không tôi có một cái sức mạnh đó chính là tôi siêu nhanh luôn tôi lấy được hết đồ của mấy người đó một cách nhanh đây là nhanh luôn thấy ghê không chớp mắt cái lấy luôn ghê không à, bây giờ bây giờ các ngươi xong rồi các ngươi xong rồi anh em mà hết vũ khí rồi sao giờ sao rồi sao hả sao rồi sao hả à, chạy đi đâu chạy vào thác làm sao mà chạy thác được ngưng động thời gian ba hai một hey à rồi ok đứng im hết trơn ừ, mà sao mà cũng đứng im luôn rồi các bạn ơi ơi cãi cãi ngưng động thời gian rồi bây giờ tôi sẽ cho mấy người biết tác hại của cái việc à không không phải tác hại hậu quả của cái việc mà dám vô trong làng hello team ăn trộm trời ơi nè nè nè coi nè bắn nè đó à, à, bắn nè đó đó đó, đó. bắn nè đó mấy bạn thấy không mấy cái viên đạn nó bay trên trời nè bạn đó, đó, đó bắn nè đó một tí nữa nha là mấy viên đạn này sẽ bay vô người của cái tên này luôn đó đó cho biết cho biết cái tội còn tên bên này nữa đó bắn hết bắn hết đó đó, đó. đây đây đây các bạn đợi mình xíu nha mình phải canh bắn đó đó, đó. rồi ok Bây giờ xung quanh của bọn chúng đã ừ. có quá trời đạn rồi Bây giờ mình chỉ cần khởi động cái thôi là bọn chúng này là ừ. coi như đăng xuất luôn các bạn coi nè ba hai một Hey! À, <laughs> Chết queo hết trơn rồi à! Quá là mạnh luôn bạn ơi Ông ông không chạm tụi nó mà sao tụi tụi tụi tụi tụi nó mất luôn vậy Đây đây Ghê không ghê không trời tôi mà tôi mà thôi được rồi sam ơi bây ừ. giờ bà về nhà nhanh đi không thôi là bọn chúng quay lại bây giờ nguy hiểm lắm ở ngoài ừ, đây nguy hiểm lắm rồi tôi về tôi khóa cửa nè trời ơi ghê chết rồi à. ờ à, đi đi đi đi Trời ơi bạn ơi đã ghê luôn bạn Tính ra là mình có được cái đồng hồ này xong á Là mình có thể điều khiển được thời gian Thích ơi là thích luôn à, Hồi nãy mấy tên trộm bị mình gọi là dùng súng bắn cho <laughs> Bắn cho đăng sức luôn bạn ơi Thật sự quá là vui luôn á Vậy là coi như là mình đã có thể nghĩ ra được cái việc tốt để làm với cái đồng hồ này rồi Ví dụ như bây giờ có ai đó đang bị té đi Thì mình có thể ngưng động thời gian để mình giúp người ta không bị té Hoặc là có ai nó đang bị trộm thì mình cũng có thể ngưng động thời gian để mình giúp người ta lấy lại những cái món đồ của người ta Tính ra đồng hồ này